rồi xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Nam nha hôm nay là đến với lọc phát tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn bầu cua không tan năm 2021 đó những anh em nào mà chơi từ ngày xưa giờ thì cũng đã biết rồi ngày xưa mình chơi không tan á thì nó có bình thường nó có hai loại một á là miếng chấm anh em bạn anh em đó cho anh em xem nè đó miếng chấm bây giờ nó nhiều loại với anh em màu đen màu vàng màu đỏ màu trắng đủ loại đó còn bây giờ là mình đã làm sẵn cho khách một cái bộ là mình để sẵn trong đây nè anh em đó ngày xưa anh em đi chơi thì nó sẽ có như là máy báo rung đây này cái loại ngày xưa anh em chơi này anh em theo đó ok anh em thường thường mình hay đổi nón á nhớ không đó để mình nhắc nhẹ lại nè đó xong anh em mình chơi từ cái máy rung xong bắt đầu qua S304 đây đây S304 là những anh em chơi lâu năm nhìn phát là biết ngay nha đó nhìn cái là biết ngay ok rồi mình cũng không hôm nay mình cũng không muốn nói ngắn à, nó, nó dài dòng chi cho nó khó hiểu đó cho anh em biết bữa nay á, là mình bắt đầu làm qua cái điện thoại này anh em để anh em khi đi vào sòng chơi đó anh em chỉ cần cái này là cái à, thau này thùng này đó bộ hộp này đó anh em chỉ cần mình cầm điện thoại chơi thôi nha anh em cầm điện thoại chơi thoải mái thôi anh em muốn chắc chắn á, thì anh em mình chỉ cần liếc ngang qua thôi đó chắc chắn thì anh em mình cầm điện thoại anh em mình bấm đó bấm gì cũng được đơn giản đúng không chơi nó cực kỳ dễ đó còn không biết thì cứ điện trực tiếp cho mình rồi mình sẽ hướng dẫn luôn nha anh em đây mình đã làm sẵn vô trong đây rồi cho anh em đây mình làm vô con tôm rồi nha anh em đó mình đã làm sẵn con tôm cho khách người ta rồi đó khi con tôm lên á thì nó sẽ báo rung đó ok chưa còn khi nào mà nó không rung á thì cái mặt đối diện của nó là con nai này anh em đó thì anh em mình tả anh em mình tả nha tả vừa, vừa thôi đó tả con nai con gà con cua gì cũng được đó tả đít thôi nha đó rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ test cho anh em luôn nè máy nè đây mình sẽ để ở trên cao cho nó dễ ok rồi đó rồi mình sẽ bỏ luôn hai hộp cái vô nha anh em rồi mình sẽ lắc một vài cây đầu mình lắc cái đầu mình bỏ đó nha đó mình cái này là mình bỏ đó để cho anh em chơi sân chính cho anh em mình bỏ rồi cái này á thì mình sẽ đánh về con cá đi con cá với con bầu đi đó đánh cho vui cái này bỏ nha anh em hai cá một bầu thì dính được hai cá rồi ok hết chưa giờ là bắt đầu mình test nha rồi một hai ba này em rồi cái này mình sẽ đánh về con tôm đó anh em mình bọc ở rung trong người á mình chỉ cần đợi trong vòng 2 tới 3 giây để cho máy rung ok đó khi người ta lắc hạ tay xuống anh em chỉ đợi chỉ cần đợi hai ba giây thôi là máy nó sẽ rung đó cái này á, là tôm là anh em đó anh em muốn đánh cái gì cũng được cứ đánh tôm thoải mái xong anh em muốn tạ gà cá cua gì cũng được đó còn mình là mình đánh tôm máy nó báo chắc chắn rồi đó hai tôm anh em rồi tiếp tục rồi cái này mình sẽ tiếp tục về tôm tiếp cho anh em về tôm tiếp cho anh em đó hôm nay chắc là tôm nó được mùa ok có tôm cua này tiếp tục nha anh em đó, bắt đầu nè rồi cái này mình sẽ đánh về tôm tiếp nha anh em hôm nay là mùa tôm nước lên nè anh em đó. đó lâu ngày quá rồi mùa tôm nước lên lâu lâu ngày nó không bị cây đây chắc là do mình à, cảm nhận nó dở thôi để mình làm lại cho đi tiếp tục rồi con này á, là mình sẽ đánh về con cá nè mình tả về con cá tại vì máy nó không có rung anh em hiểu không máy nó không có rung mình sẽ tải về con cá con gà đó. tôm không có mình tải về cá gà ừ cá có gà không rồi tiếp theo anh em rồi máy giờ đó là không không rung không rung á, thì mình sẽ đánh về con uh, gà con cua đó mình sẽ đánh về con gà con cua rồi tiếp tục anh em rồi cây này á thì mình ờ, máy nó lại không rung cho nên là mình sẽ đánh về con uh, cá con bầu đi đó mình test với anh em thêm hai cây thôi nha anh em cho nó dễ test em em hai cây thôi mình đánh về con cá con gà nha đó hai cá một mai rồi cây đây thì mình sẽ thêm cây nữa rồi máy mình lại không rung cho nên là mình sẽ đánh về con bầu đó mình đánh về con bầu con nai gì đi đó không có ok tiếp tục cho anh em cái này cây là cây cuối cái cây cuối cùng nha rồi cây này chắc chắn máy nó đã rung rồi anh em đánh tắt tay cho mình đánh thoải mái tắt tay cho mình có bao nhiêu đánh bấy nhiêu đừng ngại ngùng đó đánh tôm tắt tay cho mình đó anh em thấy rồi bây giờ là mình bắt đầu á là mình sẽ cho anh em coi lại nè kỹ lại nè về cái chấm này đó cái chấm là như thế này nè anh em anh em khi mà đi vào sòng chơi đúng không khi mình đi vào sòng chơi thì chỉ cần cái chấm mà thôi nè đó ví dụ như là nó màu đen đúng không cái này thì mình nói nó hơi dài thôi những cái mặt nào anh em thấy để ý như con cá nè con bầu nè con tôm nè anh em đều vô được đó anh em mình chỉ cần để tay nhẹ thôi chỉ cần cầm như thế này là dính rồi đó chơi thoải mái không có tan tích nha anh em trong 500 nói chung là nó tất cả gọi là không tan tích đó. anh em thoải mái bao anh em chơi đó anh em á nào cần á thì cứ liên hệ cho mình 0981 521 779 hoặc 0966 521 779 nên mình sẽ trực tiếp đoán cho nên là 24 trên 7 đó cái mùa dịch rồi anh em ra ngoài đường thì nhớ cẩn thận đeo khẩu trang sát khuẩn vô nha anh em rồi chào thể anh em